giờ mày viên cãi đây sao cái gì ba đâu biết cái giai đoạn đó là gì đâu cãi đâu cãi là rồi bữa nay ngày 19 tháng 12 2021 hai gái qua bên ờ, bên xưởng phụ ờ, làm xếp áo rồi sao nữa Jennifer sao Jennifer là nhỏ ờ, quen rồi cái tới giai đoạn đó cái xong rồi cái đoạn này là nằm xuống làm vẫn được nằm dài quá nhiều nằm được cắt bóc mẹ còn được mẹ còn được không nữa được chỗ này là mình là phải nằm không ngoài ô ô nhìn lên nó mua có con rồi sao không có trên con có buồn ngủ có nghĩa là kết luận lại là Jennifer rất là làm biến phải không đúng rồi hả là biết nhất à, có lượm được một cuộc giải Không râu của con cơm rồi goodbye to you again ha hai mắm hai mắm Không râu của con cơm dài thiệt ba mắm ba mắm còn kia là thằng mắm hai hai thằng mắm rồi đen đen đen thằng mắm <laughs>